Nerkunga que sí, caminesna. Nicachema, Jesús, y o Galilea. Tadi na weshua, cachere, o Judea. Tadi uta miroane, sí, judío. Drawin eso man. Nicagamunichon, siki anesi judío. Niki ahna, winsa, gona. Tabernáculo. Nicata, netinima an, Jesús, gunen. Gawizo, nica ahtre, o Judea. Tangani, que ni enesina, gawichon riat. Nesasa, que ara. tadi tara ne si ruwa signi ne hui sa ki ne so ninita si ki hui ne so ria ne hui ma tadi tu jinga ne so sa ki ne so sigi at ne na ni ki diga so ne sa ki at ta ki ne go ne hui na ha tadi ga nita si juma ruwa ne tini ma ke so ni ne so ma a lo ne kata ma Jesus wa no ku juma zikwi sa ni kwenta ne so ni awina kwi mi kwi sa ria ne so Jika ue katarua hui marua jumi hui ini ini nesu sani ni katarua ni kunu kununa ini sika kini kah nesu ki ahta tadi jika ah ki ahta ma tadi wane kachin kuchima kui, weda na kami ma Jesus ni kuna Galilea sani ka kaah ne tini ma Jesus ki ahta ni kuni ka ah ma ah ki ahta sani no ah rangka tadi si niquihui. Huedas ni nada huena si judío ma Jesús que nene hui ma quiñata. Ni gata neso. Tande ni quida ra. Ni uta mene hui rigi ma yuta. Rashi ma Jesús. Ni da ni gata. Goji za amuinzi. Tane goda gata. Se ji za amuin. Jida ma. Ji gidaño ne hui ma. Muinzi na ha. Zani nita sikap mi rangane so rashi ma Jesús. ta ni chu ni so ni so ni si judío sa ni na ka mu ta ki ata ni ka tu ma ke so so nu wi ni ga yi ni ki ka si nu ga ma ya ha ri ne hui ni ka wi a ro ne judío ni ka ta ne so no hui sa ni tromosina ka ya so ni ta escuela ka so ra na ni ka ma ke so ni ka ta ne shi ne ne nu ga ki ka ni ze ne sagrira wi ma si nu ga ma za ga ne ga na ngui zagami siwan go gui kara roa ta ka ngui ria ma ya ni ka we gin ini ta di ne shi ne ne no kwa ka mi ni si no kwa ma ya ngui ta di se si ka mi kwanta ma ama si ka nan ra shi i ma an ni ka nan so ra shi i so ta di roa so si ka mi we ne khui ra shi i so sa ni si kana roa si ka mi we ne khui ra shi i ma ya ha china huin si ranga ni ta ka warua ni mazo se Moisés riki si lei maya aha ria nesu ni ga zingo nesu ni ta si ta kong lei ta ra sa hu no huenza ni uta kana wi rua nesu ta ga wi nese yo ra na ni ka ne si riki ta ni ga ta neso aya zo sa ni za k no rua ni ma ta di a wi ne si wi rua ta ga wi zo ra na ni ka ma Jesus ni ga ta ki ya ngo ta ga wi na rua n i u t t a k u i arruanesunani rayi'itani kataj moisés tsika'ne katrinesu ne aran rane na'a nesi sani z e moisés win sagrira si ta kajma sani ka'ata ki'ajne sachijima tiuriki sani nesu ni kui kanajrua ni ka'ne katrinesu ne aran ra ne na'a nesi ni z i kui kanajrua ka'ne katrinesu ra ne na'a nesi nikata nesusi takamu nesusi lei Moisés inhuinsa nikin arwa nesu cuenta ki así que namu ita wa neku gozi ana kui que nana roara jikuta tenesu kakene huima ni ji yanga ya kene su que ahni kakun yo kata gawe ta kakera ki que su.